Kính thưa quý vị, lần đầu tiên trong lịch sử thế giới, Tổ chức Y tế Thế giới đã tổ chức đại hội thường niên qua hệ thống viễn thông và đề tài để đưa ra bàn thảo cũng liên quan tới nạn dịch Covid năm nay. Mời quý vị cùng chúng tôi theo dõi phần thời sự hàng tuần với ông Đỗ Như Điện với đề tài này. Xin chào chú Điện, một lần nữa mời chú Điện vâng ờ, cảm ơn anh tiết và cảm ơn quý ờ, khán giả của đài vi quý khán giả của đài vntv hôm nay ờ, tôi trở lại với quý vị trong một cái đề tài thời sự rất là nóng vậy nó đang diễn ra ngày 18 và ngày 19 tháng 5 cái ngày mà à, cả thế giới đang hướng về Geneva để theo dõi cái à, hội nghị toàn thế giới của tổ chức y tế tức là WHO à, trong hai ngày hội nghị và tuy rằng à, tham dự nhưng mà tất cả 194 quốc gia đều tham dự online tức là không ai về đó để mà họp ngoại trừ cái ban tổ chức họ lo tại chỗ thôi thì đây là một cái cái cuộc họp mà nó có rất nhiều vấn đề à, tranh cãi trong ấy có bốn vấn đề lớn được nêu ra vấn đề thứ nhất là đòi hỏi điều tra về cái nguồn gốc con virus trong cái à, đại dịch Vũ Hán mà đã gây cho hơn 3 triệu người à, gần 4 triệu người trên thế giới mắc bệnh và hơn 300 ngàn người chết cái đề tài thứ hai mà sẽ rất là nóng gay gắt đó tức là tại sao tổ chức này đã loại Đài Loan ra khỏi cái tổ chức vào năm 2016 và nhiều quốc gia muốn đưa cái tổ đưa đại diện của Đài Loan vào cái ờ, ghế gọi là quan sát viên. Cái thứ ba là có đến 120 quốc gia đó là đòi hỏi mở một cuộc điều tra độc lập để truy tìm cái nguồn gốc con virus uh, coronavirus Vũ Hán xem nó phát xuất từ đâu chính thức và nó sẽ lan tràn như thế nào và liên, liên quan tới vấn đề đó thì đòi điều tra ngay cả cái tổ chức y tế thế giới tức là WHO đã thi hành cái nhiệm vụ của mình như thế nào và cái điểm sau cùng là áp lực của Hoa Kỳ bởi vì áp lực của Hoa Kỳ là như ngày hôm qua đó, ngày 18 là tổng thống Donald Trump đã gửi cho ông Tedros tức là um, chủ tịch cái uh, tổ chức uh, y tế thế giới một lá thư dài 4 trang trong ấy nêu rất nhiều vấn đề cáo buộc tổ chức y tế thế giới đã làm theo những chỉ thị của Bắc Kinh thì tôi xin thì như vậy tắt. bây giờ này có nhiều điểm bây giờ này mình đi tóm lược từng từng điểm một điểm thứ nhất là chú nói là mình tất cả gọi là không phải là mình nhưng mà cả thế giới bây giờ này đang muốn điều tra cái nguồn gốc của con virus này thì lần trước mình cũng đã bàn cãi về cái vấn đề này hoặc là đưa cái vấn đề này ra để mà lên lên lên gọi là tranh cãi hay là mình bàn luận với nhau đúng rồi đúng rồi nhưng mà lần trước chúng ta chỉ nêu ra là cái sự đòi hỏi của từng quốc gia từng nhóm từng nơi này nơi khác nhưng mà bây giờ đây là cái hội nghị chính thức hàng năm được tổ chức với cái sự tham gia của 194 thành viên trên toàn quốc à, trên toàn thế giới yeah. Dạ. và cho đến ngày 18 thì có 120 quốc gia đồng ý là phải mở một cuộc điều tra độc lập và cho đến cuối đại hội đó thì sẽ có một cái biểu quyết để xem rằng là có được 2 phần 3 tán đồng và trong ấy thì nó có những cái chi tiết là thí dụ như bây giờ ở ờ, cái trong cái nghị quyết và biểu quyết đó, đó nó có đòi hỏi là điều tra ai thí dụ điều tra trung cộng điều tra tàu điều tra ờ, ngay cái tổ chức y tế thế giới hay là điều tra cả những cái cáo buộc của phía trung cộng cho rằng con virus đã đến từ quân đội mỹ vân dạ vân vâng. vân thì đó là những cái chi tiết mà trong cái uh, thảo luận tranh luận đó họ sẽ đưa ra à, vì hôm, bây giờ chúng ta đưa lên tin thì ta chưa có nắm vững được là cái nội dung của những cái biểu quyết đó như thế nào nhưng mà đây là vì vấn đề thông tin do đó chúng ta theo dõi để biết như vậy cái dạ, vấn đề vâng, thứ hai đó thấy cái nguồn cái nguồn nguồn gió đó hay là cái làn sóng mà bây giờ này thuận về cái vụ mà gọi là đưa tổ chức y, ừ, ừ, y, y, y tế thế giới ra mà làm cái công tác này lúc đầu chỉ có là Mỹ nhất là nói nó ông Donald Trump cho tổng thống ờ, của mình hay là đem ra tranh cãi cái vấn đề này chỉ trong nội bộ nước Mỹ thôi bây giờ này là cả thế giới đều tán thành cái vấn đề này thì chú nghĩ nó có một cái luồng gió mới hay là cái sự mà của không ông không Trump. là vì thế này này khi mà khi cả, ờ, cả tháng nay rồi đó khi mà Mỹ cáo buộc Trung Cộng như vậy đó thì những nước uh, Tây Âu nhiều nước khác trên thế giới và đặc biệt cả Úc đã đòi hỏi mở cuộc điều tra và vâng. vì vậy Trung Cộng đã trả đũa uh, Úc bằng cách là ngưng không cho nhập cảng thịt bò cũng như là tăng thuế uh, lúa mạch của Úc đó là những cái mà à, Trung Cộng đã trả trả thù ngay trả đũa ngay Úc như vậy bởi vì Úc cũng đòi điều tra Trung Cộng nhưng mà bây Trung giờ Cộng đó, rất là, là sợ nếu mà thật sự là ai cũng chỉ, chỉ mũi dùi vào vào Trung Cộng đúng không tại vì ai cũng nghĩ là cái nguồn gốc phát xuất từ Trung Cộng mà Trung Cộng bây giờ này nghĩ là không có không có phải từ Trung Cộng mà đổ lỗi cho anh anh Mỹ đưa đưa đưa đưa một cái lời thì, thì phía Trung Cộng là họ trong cái lời phát biểu đầu tiên của ông Tập Cận Bình trong cái hội nghị ngày 18 đó thì ông cũng chối bỏ cái đó ông bảo là nước ông ấy tất rất là minh bạch và mọi chuyện đều là sáng suốt cả chứ không có gì giấu giếm cả <laughs> dạ vâng. Ông... nếu mà như vậy đó bây giờ này mình mình trước khi đi qua cái cái đề tài trong cũng đề tài này nếu mà thực sự mà cái lời cáo buộc và mà gọi là cái nguồn gốc xảy ra tại Trung Cộng hoặc là nguồn gốc của con virus này đúng ra là từ Trung Cộng thì liệu cả thế giới mình có có lợi gì khi mà cáo buộc này thành sự thật hay là phải tất bắt... nhiên là bây giờ nếu mà người ta điều tra mà biết rõ như vậy thì tất nhiên là chúng ta phải chịu trách nhiệm khá nhiều chứ trách nhiệm những thiệt hại rất nhiều chứ dạ vâng. bởi vì à, khi mà truy tìm ra như vậy ngay bây giờ trung cộng tuần vừa rồi đã đã nhìn nhận là họ cho hủy tất cả những cái mẫu virus của những bệnh nhân thu thập được ở dạ vâng. Vũ Á thay vì họ giữ lại để theo dõi nghiên cứu xem nó phát triển như thế nào dạ vâng từ đâu thì họ đã cho hủy hết dạ vâng và thì bây giờ, thì bây giờ này nếu mà chối bỏ như vậy mà mình cáo buộc họ là thực sự là như vậy thì liệu Trung Cộng có chấp nhận cái lời cáo buộc này hay là không hay là dầu, dầu mà, chấp nhận mà... À. dầu chấp nhận hay không chấp nhận thì Trung Cộng cũng bị sức mẻ về mặt uy tín dạ vâng. à, bởi vì nó ảnh hưởng không phải là chỉ vấn đề mà à, cái vị trí của anh mà nó liên hệ tới vấn đề kinh tế vấn đề thương mại vấn đề làm ăn cái uy tín của anh trên uh, trường quốc tế rồi bây giờ đang chạy đua về cái mặt virus à, về về cái mặt uh, uh, tìm vaccine rồi thuốc trị nó sẽ liên hệ cả một cái chuỗi nhân sau này đấy chứ bởi vì nếu mà anh rõ ràng là anh giấu giếm anh như vậy thì bây giờ không ai tin anh nữa và nay mai anh có sản xuất ra vaccine chẳng hạn đó thì các thế giới thế giới người ta chắc gì người ta đã dùng dạ Thành nhưng mà nếu như vậy á cái thế đứng của của trung cộng bây giờ này gọi là nếu mà như vậy là là yếu hơn đúng không nếu mà yếu hơn ấy, thì mình chuyển đề tài chắc luôn chắn, dùng cái cơ hội chắc này chắc chắn là chắc chắn trung cộng bây giờ đang bị các nước dòm ngó và nghi ngờ dạ. và khi đã có cái sự nghi ngờ và không tin tưởng thì tất nó ảnh hưởng tới tất cả những cái bang giao khác vấn đề kinh tế vấn đề làm ăn vấn đề uh, giao thương và mọi vấn đề nhưng mà Trung Cộng thì họ vẫn à, nghĩ rằng là họ sẽ là người dẫn đầu trên thế giới về hai <laughs> lĩnh vực nếu mà mình mình theo theo dõi cái này đó thì nếu mà mình thấy nếu mà Trung Cộng đứng vào cái thế yếu thì tại sao trong cái thời điểm này họ lại phản đối cho gọi là Taiwan đi vào cái cái cái cái, cái, cái một cái chỗ oh, cái vấn đề đó đứng trong cái cái vấn và dạ, khi mà gọi là tham gia vào cái đại hội của cái cái tổ chức y tế này thì chú nếu mà như vậy thì họ có lợi gì và nếu mà không có lợi không thì cái cái vấn đề cái vấn đề đó nó lại khác cái vấn đề đó họ nói rằng là à, Đài Loan chỉ là một tỉnh nổi loạn thôi dạ vâng do đó không có cái tư cách gì để mà trở giống như một cái quốc gia mà tham dự vào trong cái tổ chức y tế thế giới như là một thành viên mặc dầu cái tổ Đài Loan đã ở đó từ rất lâu và đến năm 2016 mới bị loại ra do cái tổ chức y tế thế giới do cái ông uh, cái ông bác sĩ uh, uh, Petros này Đấy. Dạ vâng. thì vì vậy mà Đài Loan trong cái dịch bệnh vừa rồi thì Đài Loan là một có thể là một quốc gia hàng đầu để đưa ra những cái cảnh báo sớm và họ đã rất thành công trong việc mà ngăn chặn 23 triệu người dân Đài Loan nhưng mà chỉ có hơn 400 người mắc bệnh mà chỉ có mấy người chết thôi chứng tỏ rằng họ đã là một cái người mà họ là gửi cái thư cho tổ chức y tế thế giới sớm nhất để cảnh báo về chuyện đó nhưng thì, mà tổ chức thì y tế nói về uy tín là dạ nói về uy tín mà trong cái vụ coronavirus và và đưa ra cái con số đó thì Đài Loan nó có cái cái cái con gọi là cái uy tín nhiều hơn Trung Cộng cái lời nói Chắc của chắn họ rồi. đó thì như vậy Hoa Kỳ cũng đứng ra gọi là ủng hộ cho Đài Loan ngồi vào trong cái ghế này kỳ cho cái đại hội kỳ này và kể cả một thì số đó thì khác đó là những cái tranh cãi đó là những cái mà đưa ra thảo luận đó là đó là một vế nhưng mà về phía Trung Cộng thì nhất định là phải ngăn chặn không cho Đài Loan vào dạ vâng. Đó. thì trong khi số ấy đó thì Trung Cộng mua chuộc khá nhiều những quốc gia mà đã chịu ơn Trung Cộng đặc biệt là đang đang nợ đang nợ Trung Cộng đấy dạ vâng. thì họ mua chuộc những người đó để mà có thể bỏ phiếu chống dạ. chưa biết cái cuộc bỏ phiếu ra sao thì chúng ta chưa chưa có kết luận được thì nếu mà Đài Loan mà tiếp tục với con đường này và cứ tiếp tục gọi là đeo đuổi bắt tổ chức y tế này phải cho họ vào hay là lên tiếng mạnh mẽ hay là phản đối mạnh mẽ thì chú chú nghĩ liệu Trung Cộng có <laughs> đang quân qua hay là làm một cái gì đó lớn mạnh cái đó thì nó là yếu tố nhỏ thôi cái cái chính là như là chúng ta biết là ngày 20 tức là ngày 20 ngày mai đây này là bà Thái Anh Văn sẽ tuyên thệ nhậm chức uh, kỳ 2 dạ vâng. và cái người ta chờ đợi rằng là cái bài diễn văn của bà Thái Anh Văn sẽ nói gì bởi vì bà ấy khi bà ấy đắc cử nhiệm kỳ 1 thì bà ấy đó nói ngay Đài Loan không chấp nhận cái gọi là cái thể chế gọi là à, nhất quốc lưỡng chế mà Trung Cộng áp đặt dạ vâng. bởi vì Đài Loan là một quốc gia độc lập trước và đã là đại diện chính thức là một trong năm thành viên của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc cho đến năm 1971 đó, khi mà Hoa Kỳ đó, ban giao Hoa Kỳ đã đưa Trung Cộng thay thế cái chỗ đó thì Đài Loan mới bị gạt ra đó. do đó nhiều quốc gia thấy rằng là nếu Đài Loan tuyên bố độc lập thì người ta ủng hộ nhưng mà Trung Cộng thì bằng mọi cách ngăn cản bao vây không cho Đài Loan độc lập và có thể họ dùng quân sự để họ đánh úp Đài Loan đó. thì cái Đấy nhất dạ cái cái diễn tiến mà Đài Loan gần đây đó nó làm cho Bắc Kinh hay là Trung Cộng rất là khó chịu thì nếu mà chú thấy đó trong cái thời điểm này và trong thời điểm mà bà gọi là tổng thống mới của Đài Loan không phải là tổng thống mới nhưng mà tái đắc cử mà ra lệnh hay là ra một cái tuyên bố mà tuyên bố độc lập thì chú nghĩ là có liệu Trung Cộng sẽ đem quân qua đánh Đài Loan hay không? Bây giờ thì người ta đưa ra hai cái uh, scenario, hai cái kịch bản. Cái kịch bản thứ nhất là phía Đài Loan sẽ không bao giờ tuyên bố thẳng ra độc lập nhưng mà giữ status quo tức là nguyên trạng tức là Trung Hoa lục địa có thể chế của Trung Hoa lục địa anh muốn sống sao kể anh dạ vâng. Đài Loan chúng tôi có thể chế chúng tôi sống không ai đụng chạm tới ai dạ vâng. chúng tôi theo thể chế dân chủ và thể chế dân chủ Đài Loan là một trong thể chế dân chủ rất là vững mạnh tức là vẫn theo cái đường lối cũ từ mấy chục năm nay tới bây giờ này vẫn tiếp tục dạ. được ngày nay đi thành ra không ai đụng tới ai cả buôn bán làm ăn cứ buôn bán làm ăn nhưng mà anh đừng đòi tôi phải y theo như cái thể chế cộng sản của anh dạ vâng đó, và đó đưa ra một cái, um, nếu mà như vậy bây giờ này mình trở lại cái vấn đề coronavirus và và cái tổ chức y tế quốc tế hay là thế giới bây giờ đó chú cái điểm cuối cùng mà chú nhấn mạnh đó là mình Mỹ nha không có có có thể rút ra khỏi cái tổ chức này thì nếu mà rút ra như trong thời điểm này chú nghĩ là có lợi hay có hại cho thế giới ok trước khi mình đi trả lời có lợi hay có hại đó thì dạ. mình nghĩ vâng. tất nhiên là khi làm chuyện gì họ cũng có tính hai ba bước chứ không phải họ tính được ngột như vậy đâu dạ vâng cái thứ nhất đấy là chúng ta biết là mỗi hàng năm như vậy đó là hoa kỳ tài trợ cho cái tổ chức này ba bốn trăm triệu bình thường là bốn trăm triệu hay trên bốn trăm triệu trong khi á, tàu cộng đó Bắc Kinh á, chỉ tài trợ có 40 triệu thôi và vì vậy cách đây một thời gian mấy tuần đấy thì tổng thống Donald Trump đã ra lệnh ngưng tài trợ và trong cái tuần vừa rồi đó thì tổng thống Donald Trump nói rằng chúng tôi sẽ tái tài trợ ngang bằng với phía Trung Cộng mà thôi ví dụ Trung Cộng tài trợ 40 triệu thì chúng tôi cũng tài, tài trợ 40 triệu chúng tôi không cho hơn điều đó là điều kiện thứ nhất điều dạ kiện vâng. thứ hai là phải cải tổ phải cải tổ để phục vụ cho cả thế giới dạ. Vâng. chứ không có làm theo Trung Cộng và nếu không cải tổ trong vòng 30 ngày chúng tôi không thấy cái cái sự gọi là cải tổ một cách tích cực trong 30 ngày thì chúng tôi có thể chấm dứt hẳn và sẽ rút hẳn ra khỏi cái tổ chức thế giới dạ thì vâng. đây là cái điều kiện cái ultimatum tức là cái điều kiện gọi là, là quyết quyết định của tổng thống Donald Trump và nếu như vậy tất nhiên khi ông đưa ra như vậy đó thì có một cả một dàn những quốc gia ủng hộ Hoa Kỳ áp lực để cho tổ chức thế giới phải làm những cái gì mà nó đáng phải làm thí dụ như trong cái vụ mà giải quyết cái vụ coronavirus vừa rồi đó thì rõ, rõ ràng nếu mà đọc kỹ cái thư bốn trang của tổng thống Donald Trump đó thì ông đưa ra từng ngày từng ngày từng ngày chuyện gì xảy ra và bên nó đã xảy ra như thế nào và cái tổ chức y tế thế giới đã phản ứng như thế nào không thể chối cãi được bởi vì cái đó là cái phát vì vậy mà nếu cải tổ thì phải có những cái động thái tích cực và nếu động thái tích cực thì ok mỹ sẵn sàng đứng vào và yểm trợ còn nếu mà nhất cương quyết là ờ bây giờ chúng tôi làm theo ý chúng tôi đại khái như vậy thì tất nhiên là mỹ họ có từ xưa đến giờ là cái, cái cái quốc gia mà tài trợ nhiều nhất thì họ phải có những cái biện pháp để áp lực thôi dạ vâng thì nếu mà như vậy đó thì cái cuộc họp kỳ này hy vọng là nó sẽ đưa ra một cái diễn tiến gì mới mẻ đúng không cái quyết định chắc chắn rồi chắc chắn nó phải thay đổi chứ nếu mà như tình trạng vừa rồi đó bởi vì từ xưa đến giờ đã mấy lần thì những cái dịch bệnh mới xảy ra trong quá khứ mà ở trong quá khứ cái những cái người uh, gọi là uh, gọi là, là tổng thư ký trước đó những cái người mà điều hành trước đó họ đã làm rất là tốt rất là tốt chứ không phải như cái kỳ này mà làm theo ý trung cộng như vậy người Hoa Kỳ cũng như Úc cũng như các quốc gia Âu Châu người ta có lý do chứ thì nếu mà nếu mà như vậy cái cái câu nói này có vẻ hơi ờ, hơi bi đát chút xíu nhưng mà nếu như vậy thì chỉ bãi nhiệm ông tổng thư ký bây giờ này thôi đó là một trong những cái áp lực đó là dạ. một trong những cái áp lực yeah. Dạ. thì chưa biết giải quyết như thế nào thì dạ. có thể nó sẽ có một cái solution đương nhiên rồi những tổ chức lớn quốc tế như vậy thì nó phải có một cái à, giải quyết như thế nào để cho nó đẹp nó ổn thỏa dạ vâng dạ okay. cuối cùng nữa là chú à, chú nhấn mạnh cái vấn đề là nếu mà tất cả mọi người lên tiếng tức là một trăm mấy mươi quốc gia mà phản đối Trung Cộng hay là tiếp tay cho Hoa Kỳ mà cái, cái cuối cùng là cuối cùng là biện pháp trừng phạt Trung Cộng trong cái đại hội này hay là sau khi kết quả đại hội này tôi nghĩ là Khơi sẽ không có không có cái dẫn tới cái về là trừng phạt theo cái kiểu mà bình thường mình hiểu nhưng mà nó có những vạch ra những cái sai lầm dạ vâng. để mà không tái diễn chứ còn cái chuyện này thí dụ như có những cái à, đề nghị đưa uh, trung cộng ra tòa án uh, quốc tế chẳng hạn thì cái chuyện đó chắc là không xảy ra không không nhưng mà ra, nếu mà nó truy đâu. truy ra nếu mà là nguồn gốc từ trung cộng thì có thể có những bồi thường thỏa đáng cho các nước không hay là chỉ đó là cái mà người ta đang nói tới người ta đang bàn tới nhưng mà bây giờ cũng rất khó để mà có cái tòa án nào à, có có mấy tòa án là hay thì cũng người ta nói tới nhưng mà những tòa án họ có thụ lý không và thụ lý rồi thì có cái gọi là cái cơ chế uh, cưỡng bách thi hành không à, trung cộng thì không có thi hành thì cũng chịu thua dạ. thì hôm nay đang quân thấy đánh nhỉ nói cái chuyện đó uh, nó chỉ là những cái mặt về ngoại giao về chính trị về à, thương mại dùng bên này bên kia dùng những cái đòn phép đó để mà để mà đối phó với nhau chứ không có cái gọi là giống như một quốc gia mà anh thiệt hại thì anh phải bồi thường không thì tôi siết siết nhà siết cửa anh chẳng hạn thì chuyện đó rất là khó dạ vâng thì nói tóm lại đó là hy vọng là cái cuộc họp này và sau khi cái đại hội này thì mình sẽ tìm ra một cái giải pháp cho cái tổ chức này à, ừ, y tế của ừ, ừ, cái, cái tổ chức y tế thế giới này và có thể một cái cái giải pháp nào đó cho Trung Cộng hoặc là cho Hoa Kỳ và cho Đài Loan nếu mà cái tổ chức này tiếp tục cái con đường tất nhiên là đây là cái tổ chức chung của thế giới thì ờ, người ta phải ờ, giữ nó để mà nó là cải tiến cho tốt hơn thôi. Dạ vâng. Dạ cảm ơn chú rất là nhiều cho cái câu chuyện hôm nay và hy vọng chúng tôi sẽ trở lại với quý vị một mẫu chuyện okay, khác. Cảm ơn. Như điện.